Chào các bạn, hôm nay mình vào Thảo Cầm Viên để review các loài động vật ở đây cho các bạn xem Nhưng mà mình mới vào tới chuồng cọp Vừa dở máy lên quay thì anh cạp anh ị một phát là không quay được luôn Ha ha ha. Quy qua chuồng với vợ chồng ông đời ơi Thì ông bà đời ơi ôm nhau Không chịu ra tiếp khách Giấu cái mặt mình cũng không quay được mà mình lại chuồng voi thì anh voi ảnh đang tập thể dục ảnh bước lên bước xuống ảnh không chịu đi qua chuồng cá sấu thì chị cá sấu chỉ mở miệng ra chỉ ngủ mình quay lại chuồng hưu cao cổ thịnh hưu câu cậu anh dở mong ừ. rồi nó ị cho một bãi nữa qua quay chuồng gấu thì gặp thế ông gấu sò mau ông ngồi ông vừa cọp cũng gãi không một ngày thì view thất bại tại thảo cầm viên sài gòn hẹn ngày mai mình vào mình sẽ quay lại cho các bạn xem làm uổng cái vé 60 ngàn